tiếp theo này chúng ta sẽ nghiên cứu về sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn. Mục đầu tiên chúng ta nghiên cứu về sự biến đổi tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố. Chúng ta lưu ý như sau. Tính kim loại của một nguyên tố được xác định gì các kim loại nó dễ nhường E để trở thành ion dương và khi nó càng dễ nhường E bao nhiêu thì có nghĩa là cái khả năng mà nó thể hiện tính kim loại càng mạnh bấy nhiêu được chưa nhỉ? Đấy, thầy nhắc lại nhá, kim loại thì nhường E và nó nhường càng mạnh thì tính kim loại nó càng mạnh. Được chưa? Và ngược lại với kim loại đó là phi kim. Nếu như kim loại nhường E thì phi kim sẽ là nhận E. Được chưa nhỉ? Và khi phi kim nó nhận E thì nó càng nhẹ giận nhận dễ bao nhiêu thì nó lại càng mạnh bấy nhiêu. Được chưa nhỉ? Và chúng ta còn nhớ là với chương trình của chúng ta học thì nó sẽ có ion dương và ion âm. Ở chương trước chúng ta đã học rồi, đó là cái viết cấu hình electron để trở thành các ion này. Thì chúng ta biết được rằng là khi mà có sự thay đổi về electron ví dụ nhường hay nhận E thì nó sẽ tạo thành các ion dương hoặc âm tương ứng được chưa nhỉ? Chúng ta chú ý nhé là bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về sự biến đổi về tính kim loại cũng như tính phi kim. Trong mỗi một chu kỳ nào chu kỳ là gì nhỉ? À chu kỳ là một hàng ngang đúng không ạ? Trong mỗi một chu kỳ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì chúng ta sẽ thấy rằng là tính kim loại của các nguyên tố giảm dần. Tính kim loại các nguyên tố giảm dần. Chúng ta chú ý cho thầy nhé. Đây, lại một cái này thầy thầy gì cho các em một cái mẹo này. Đấy gì? Đấy, cái góc trên cùng bên phải là nguyên tố floor nhá Cái thằng floor này nó có rất nhiều đặc tính ở đây À nó là có nguyên tố có độ âm điện mắc này Nó là nguyên tố có tính oxy hóa mắc này Nó là một nguyên tố phi kim Thể tính phi kim mắc cơ Đấy rất nhiều cái nhất nó vào thằng floor này như vậy bây giờ này, có rất nhiều bạn là chúng ta rất khó nhớ trong cái này bởi vì là nó cứ liên quan đến chu kỳ nó lại khác ở phi kim thì nó lại trong chu kỳ nó khác ở trong nhóm A nó khác. Thì là do như chú ý này. giờ muốn uh, phi kim đúng không? Nào bây giờ nhìn đã. Đi từ trái sang phải. Thầy Duy không cần biết chúng ta đi từ đâu. Không cần biết đi từ đâu cả, nhưng mà tôi đi từ trái sang phải là tôi đến cái thằng mà có tính phi kim mạnh nhất thì rõ ràng tính phi kim phải tăng. Như vậy trong một chu kỳ tính phi kim nó tăng, được chưa? Trong một chu kỳ tính phi kim nó tăng. Đấy. Và khi tính phi kim nó tăng thì có nghĩa rằng là cái tính kim loại nó sẽ phải giảm Tính phi kim và kim loại luôn luôn là hai cái tính chất nó ngược nhau rất là nhiều Được chưa nhỉ? Đấy, lưu ý nhá Tiếp theo này, trong một nhóm A thì bây giờ chúng ta lại dự đoán tiếp này Trong một nhóm A thì chắc chắn là phải